cao mai quê nhà đất âm thao cao mai quê nhà anh linh sắc sang mời chú bảo liêm mông hòa bình ai đi liêm mông hòa bình chờ mờ hàng miếng Gặp gập mờ gành gành chiều lên tới thung ngơ nai đà bắc dòng con sông ngơ đà suối hạt chảy ra núi non trùng điệp bao la nghiệp bao la đến thờ chúa trên đất hòa bình tôi tu anh ơi sông nguồn khúc chảy quanh đi sườn núi núi minh đường thăng tiến xa thuyền bè xuôi ngược ngược tình yêu về đâu muốn nghiên nghiên theo vào cảnh thác ghi bờ sơi vơi cảnh thác đường là lưng thăng tích lập lập ngồi để thanh nghi lình lình xiết bao ý, tăng thấp mi cao tầng cảnh thanh xuân thiếu quang nghi soi tỏ chua thác bờ là tin như giang sinh họ mường áo trắng ta sang nhật kinh thượng hoa cài lửa sắt vầng trăng xinh vẻ mặt lại xinh môi son nở đóa hoa tươi à. con con đường này đường tơ chú thái sinh sinh hoa liễu phải thân thờ vì thành tác bờ thêm sinh tôi yêu tình dòng trên thác ngà bước ngao run nèo đường non cao mường mình mừng đồng phố sao nghỉ ai tuyên dòng treo chi bên ngò dọc sông đa rào khắp suối nghe hàng nghìn suối rút treo về ý nhà treo vào treo vào cho tới tông lá trên hồ ba bể người hai người ngà treo nơ tùy ngàn tay hai Người chính may nặng sai Chi thương Dung ra dung vinh quỳ Gánh đầu con Dung ra dung di Quỳ lặng đầu non gọi châu về bà nước không sông đà chỉ mà về aceita. nhạc rừng xanh bờ lùi qua lưng sơn thẳng từ dốc cún mòn cao uốn khúc sạp sương Oh. xòe lung đi hoa thắm đuôi con hoài gì dạng sức dương mắt long hoa đập thắm vang tiếng khen điều nhạc sao Thank you. ta ca sông sông sông sông xin sương trường dân cư vắng vẻ xóm làng mình lơ thơ dâu lăng mò tiếng ca khúc ta vườn giúp con hoa thiết bị đền thờ ý